khóc thêm cũng vậy nhớ thêm cũng vậy đau thêm cũng vậy rồi thì ngày mai anh cũng về nơi ấy cùng với yêu thương đông đầy còn em nỗi buồn bao vây hy vọng thất vọng quá nhiều bên người nói cười chê em lắm điều thời gian chẳng thế mở đi được vết thương lòng đã làm cho em yếu đuối bằng không anh quên thật lòng hay dối một lời anh nói em ơi tin anh đã phản bội hãy dắt cũ ta về trước mặt em hãy nói em xa là chưa từng quen tiếc nuối vẫn là quá khứ giải khờ sao chứ em đã yêu anh như thế không thương em đâu đặt tình yêu nhầm chỗ rồi Rồi thì ngày mai anh cũng về nơi ấy Cùng với yêu thương đong đầy Còn em nỗi buồn bao vây Hy vọng hy vọng qua nhiều Bên người nói cười che em lắm điều Thời gian chẳng thể mở đi được vết thương lòng Đã làm cho em một lời anh nói em mới tin anh đã phản bội hãy dắt cô ta về trước mặt em hãy nói em xa là chưa từng quên tiếc nuôi vẫn là quá khứ giải khờ sao chứ em đã yêu anh như thế mà không còn thương có thế nào đừng đi được không nó trống gương giờ chỉ bằng không